đông đông cuông tuần quán trầu vào ta chơi bời đi đi đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nàng ngân nàng ái vốn dòng sơn xa tình tình tình mang mang chúc chúc mang mang xa mắng che mang mang hứa cơm nam xa và tình tình tình hay ngày ngay đi đi bốn phương ngồi ngọp ngọp ngọp đề ta thăng ngày ta cho tiền tốt tốt lúa dày bồng lực cho lắm long về đây càng nhiều ta đã cho đồng dài nhất thiết sang nhiều bồng lực cho nhiều năm năm ngoái năm xưa thành đồng đồng con kia sớm phục mùng ba mươi mùng một mười tư hôm sầm ba mươi mùng một ôm ôm dăm mười tư cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang hát châu để kêu ban được nào bạn đến đây khuya sớm già quý sức tay lộc nghe hồng hào tỏa hoa bạn đi cho lộc lộc tỏa lộc hoa lộc buôn lộc bán rồi xa cả lộc lộc tiền sầu ban cho được phúc thọ vô biên à, cho ai chỗ thương ai thương họ nguyện hiếp lập lập sổ ba lá lại đồng nghi cuốn cuốn